Chào mừng anh em đã đến với kênh Cờ tướng Online. hôm Nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người video về Trung Quốc cờ tướng. Các video của tôi sẽ được trích dẫn trong cuốn sách Trung Quốc bảo điển. Đây là một cuốn sách Trung Quốc cực kỳ hay. Có thể nói rằng đây là cuốn sách gối đầu giường của hầu hết các cao thủ Trung Quốc. Sau đây chúng ta sẽ vào bài 1 của loạt video Trung Quốc Bảo Điển đây là ván đấu giữa hai cao thủ Hồ Vinh Hoa và Lý Lai Quần tại giải ngũ dương bôi lần 3. Thì chúng ta thấy thì trong hình thì bên đỏ tới đây đến bên đỏ đi. Thì bên đỏ đang chiếm ưu thế với thế pháo đầu. Ưu điểm thứ nhất của bên đỏ đến đây thì chỉ có một duy nhất yếu điểm đó là con xe 8 đang bị con pháo 2 của đen che che chắn nên là chưa phát huy hết được tác dụng thoạt nhìn thì chúng ta thấy rằng con mã đỏ đang nằm trong miệng pháo của đen mã đỏ đây đang nằm trong miệng pháo đen và với suy nghĩ thông thường thì chúng ta sẽ thường sẽ nghĩ tới là triệt tiêu con pháo đi để tránh bị mất mã nếu đỏ ăn mã thì sẽ ra sao chúng ta cùng theo dõi ván đấu tới đây thì hai bên cân bằng và rất dễ đến hòa cờ chúng ta quay trở lại thực chiến thì ở đây thì Hồ Vinh Hoa đã không dùng mã ăn pháo mà đã đi nước cờ xe 4 thoái 4 đây là một nước cờ bỏ trước lấy sau có thể nói rằng đây là nước cờ then chốt của ván cờ này như các bạn thấy thì tới đây thì bên đen không ăn xe thì cũng không có cách nào khác cả nếu không ăn xe sẽ bị xe ăn sang tốt thì như vậy thì sẽ bên đen sẽ rất nguy hiểm các diễn biến tiếp theo của bàn đấu như sau Và như vậy là bỏ trước bắt sau bắt lại sau bắt lại xe đen rất là hay tượng năm thoái ba trong thực chiến thì đen đã đi tượng 5 thái 3, tuy nhiên thì cũng có một phương án khác có thể xảy ra, đó là nước sĩ 6 tấn 5. Chúng ta có thể xem trường hợp này. Nếu sĩ 6 tấn 5 thì sẽ như sau. Tới đây thì đỏ ưu thế và sẽ giành thắng lợi. Quay trở lại thực chiến. Và nước tượng 5 thoái 3, chúng ta cùng theo dõi tiếp. Tới đây thì đỏ vân quân và giành ưu thế rất lớn. Và tới đây cũng là hết video của bài 1. Qua video này chúng ta có thể thấy rằng cái nước cờ quan trọng nhất của ván đấu này đó là nước xe 4 thoái 4. Đó là nước quyết định đến thắng lợi của ván cờ. Và như vậy bài số 1 tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo